tôi Trần Phương quê ở Đông Ngàn Nhà cự phú đã lừng miền tỉnh Bắc Ngẫm cho khi miệt mài trồng sách nát Chi cho bằng thích trí nhân sinh Ngày tháng lênh đênh một chiếc thuyền mảnh Trải hồ Việt Lấy răng hoa làm lãi Bớ hề con Dạ Con mau ra đi hầu bác nghe con Bác gọi con con cầm đang mắc dở Mày mắc dở cái gì thế hả hề Con mắc nghẹn bác ạ à. Mày nghẹn làm sao Ô Nghẹn những bài thơ của bác đấy Thơ của bác làm sao mà mày nghẹn Vì xưa nay bác chỉ chăm buôn bán kiếm tiền Vui cuộc đỏ đen say niềm hoa nguyệt Bao nhiêu thánh nhân hiền thiết bắt nhét vào bồ con sợ con lo con vội đổ ra giữa ngay chồng tránh đát vừa là câu thơ hay câu thơ thơ làm sao thơ thế này à này đây đầu đạc sắc hoàng hoa không có biết lưu linh lệ chảy dòng vỗ cái bọc tiền kiểu đánh bốp lòng non chấm muối thú bọn cùng thơ của bác làm là để đề cửa phật mà sao con đọc chỉ toàn những đậu lạc lưu linh với lòng non chấm muối là thế nào ờ con con con thích ăn như muốn ấy vậy thơ của bác như thế này cơ mà thế nào này đây cực lạc sắc hòa không có biết sinh linh lệ chảy dòng vô án phật tiền kêu một tiếng Lòng ta ướp muối thấu trăng cùng Ôi trời ơi Làm sao thế hả? Ôi trời ơi Lòng ấp ướp muối thì chắc là nặng mùi lắm Lòng ta ướp muối là lòng ta đau xót Con đã nghe ra chưa? Bây giờ bác làm tính chuyện giang hoa để bảo lòng ta đau xót Như thế này, chẳng quá là khẩu Phật tâm xà cho nên thơ của bác chỉ là màu ngõ nhiêu cua chứ thơ của con này mới thực là giấm chua ngật ngọt à bác ơi hãy gặp cô ta con bảo cho làm phúc không có rồi với phật từ bi bác mắt xăm xăm quần lằn lẫn quất này anh đi à, về tìm ai mừng con đêm ngày theo chạy à, suốt đi khoe tài khoe tài khoe tài thì con vì mà thú trời hòa đúng rồi hè ơi rồi lại mẻ canh thế thì làm sao dù có đẹp như tiên đẹp thì làm sao cũng có vợ người ta còn can thì bác thật trên đài thật ngồi ngủ thật cười người lòng hiểm giả dạ sâu giả dạ làm sao Ê, bác sao bác bác để ngựa đá đau quá ôi trời ơi là trời nó đá bao giờ nó đá đá chưa nó hẹn mai ra cổng nó đá mai nó mới đá mà sao mày đã khóc ôi giời khóc trước không có mai khóc nó đá khóc không hết à nó không đá chân quần nữa mà không đá chân bác vậy nó đá chân ai đá chân quân tử cò dò ăn ra đá khách thằng không ra bụng anh này hè con Dạ Đường kẻ chợ xôn xao à dạ. Bóng từ đi vắng vẻ Bác đến thiền môn không phải là để nghe kinh đọc kệ Có thế làm gì bác? Mà để đón một nàng thục nữ má hồng Miệng cười như đóa phù dung Mắt xanh đắm khách tang bồng vãng lai Mày con, cười cái gì? Con biết rồi nhá Có phải bác bác bác nhớ cái cô nàng Mà tên gọi là Suy Veo nhỉ? Suy Vân À Suy Vân chưa quên quên Này bác ơi Nết na thủy mị Mà tay chân nõn hà bác nhỉ Có phải là thanh tơ nhỏ chỉ không con? Bác ơi con xem trong thiên hạ thiếu gì khách trăng rằm hoa nở mà bác lại đành những cái cảnh hoa thải nhang ôi à bác cũ người mới ta con cứ để mặc bác ôi giờ thì bác cũng để mặc con gặp cô ta con bảo chứ không bao giờ đến lúc này này này này này này dạ mày là mày hay bếp xếp bác không cho mày đến gần không cho anh gần không cho mày đến gần được rồi <laughs> bác không cho con đến gần thì con đứng đằng xa con kêu thôi thôi thôi thôi thôi bác uh, cho con quan tiền con đi chơi chợ à, bác mến cảnh cũ thì bác đến chơi chùa chứ chuyện răng hoa thì bác ngán lắm rồi